hello, chào tất cả mọi người Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lauren Chi Chi UK Mình là Kim thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi dạo một vòng ở trung tâm mua sắm thành phố Liverpool, Anh Quốc nha các bạn. Liverpool nổi tiếng là thành phố cảng đẹp nhất nước Anh. Khi các bạn mà đến đây du lịch đó thì à, ngoài việc tham quan sân vận động bóng đá hay là các viện bảo tàng và bến tàu thì cũng đừng quên đi vào à, trung tâm mua sắm của Liverpool nha các bạn. Ở đây thì có tất cả các mặt hàng từ bình dân cho đến à, hàng hiệu đắt đỏ các bạn và có rất là nhiều quán ăn và cà phê rồi có nhiều quán cà phê ngồi ở ngoài lề đường đó cũng rất là đông vui nhộn nhịp luôn mọi người bây giờ thì à, mời các bạn cùng đi dạo một vòng à, trung tâm à, mua sắm của thành phố Liverpool cùng mình nha hôm nay là thứ sáu cũng chưa phải là cuối tuần các bạn cho nên là đường phố cũng chưa có đông đúc lắm vào ngày cuối tuần thì rất là đông luôn goes down there. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Coming soon, As you fade away, <laughs> It's gonna be the entrance there, Love a bit. From very big. Very big, and be all the way up there as well. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I got a lot on Hello. I know They got the last one They just make the clothes for the about 50 pounds. They sell about 1,000 pounds. They don't make it. They just, they just, just, just, just let me be me. People who sell it, you know, they don't make it. Oh, yeah. a sports shop that we go to all the time. Yeah. There's a guy that owns a sports shop. Our uh, Zara is in uh, a little one. Anywhere, and not only uh, Jara, just go uh, different place and see what they got. Go to Primark if you want, or not, up to you. that well, not very good. Okay, alright, so we'll, uh, we'll skip it then. Yeah. So we're going to go to River Island then. Okay, Lumber River Island, yeah. strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows when you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way because you're trying to stay strong and fake a smile super. stay strong and fake a smile until I morning. I'm not. We You need to go to the toilet while we're here. You go. Do you need to go? No. No. It's not me, I'm worried about with you. No? No, we don't need to go up there, like, Zara's on the ground floor. There's a shop here in Monsoon, and I might want to try that one as well. What is it? It's a clothes shop. Yeah, take a look. Clothes shop for women. don't know if you're going to like it now, but you can try it. Got some stuff for the girl as well. Yeah, dresses. Đây có cái mấy cái nón để đội lên Cái cài để cài lên nè mọi người. Đấy, đẹp không? Quý tộc. Đây này, cái này to quá chừng này. Thanks, all. Uh, Hello, Mel. How are you? Hi, mate. How are you guys? How are you doing? There you go. There you go. All right, thanks. You're very welcome. Six dollars sixty altogether, together. Down there, yeah? Yes, you want a receipt, No, I'm okay, thanks mate. Guys, help yourself to napkins and... Yeah, babe. No, favourite. Yeah? One of the most famous, yeah. cái này là cái ờ, cái bánh donut nổi tiếng hả mọi người Wo, wo did you back hang on a second, I can't do everything at once. let me, why? trời hôm nay có 13 14 độ à cho nên cái lại trời gió nữa thấy nắng như vậy tưởng nó là ấm nhưng mà thật ra là lạnh lắm à, tôi đi hồi nãy giờ cái đòi à, nói cái à, cái đồng hồ nè cái đồng hồ húp lọt húp lâu húp lâu húp lâu chín ngàn mốt bản anh là blue one gần 300 triệu với lại cái ờ, cái cái đồng hồ mà anh muốn là cái đồng hồ Good. Ờ, màu xanh xanh đó 6.600 là khoảng nhiêu 170 triệu tưởng đâu 7 ờ, triệu vậy đó nói mua cái mua liền trời ơi Christmas honey No, not Christmas now. What? want a white? White. Uh, uh-huh. you have two white. Come on, Hello. Đó, bây giờ là tới tao này. oh, cái đôi giày này giống cái đôi giày của mình hôm bữa. Này bút lên đây bác. Giống cái giày hôm bữa mình mua nè. Ừ. Giống màu hệt luôn á. Không. cái giỏ này cũng giống cái giỏ của mình nữa nè đẹp This is a woman. Yeah. Why are you looking at woman? Mấy cái đôi giày này bự quá trời luôn mang gì nổi Nặng still think they look nice on you. Yeah. Dạ. And I still think those trainers Cái đôi giày này dễ thương đẹp á này có hình trái tim nè, Gucci nè. 540 bảng Anh. Khoảng 16 triệu, 16 triệu mấy. Á. I like I like them for the men as well. I like that. Cái đôi giày Gucci này sao mình không có thích nha. Cái cái này nè. Mà Tony cái kia mình mua hoài luôn mà mình không thích. Mình thích cái đôi giày Prada Cái Prada này đẹp Đơn giản trắng và đen thôi Nhưng mà đẹp 590 gần 600 bản Anh là khoảng 18 ờ, triệu Cái đôi này cũng đẹp Đây này, cái đôi này đẹp nè yeah. Dạ. Trời ơi, cái đôi này 700 mấy hai mươi mấy triệu đôi này đẹp quá cái bàn vàng này dễ thương ha cái này khoảng 16 triệu nè cái đôi giày này này trong Zara là mọi người trong Zara sẽ có mấy cái nhiều nhiều cái áo laptop kiểu này lắm cũng dễ thương nữa nè mà có 15 ờ, bản Anh là khoảng 450 rưỡi size mấy nè size S à, lấy cái này nè này cũng dễ thương nữa nè Right, is that the last one now? told your friend you're not okay Tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away